5 triệu đôi em gà có một triệu ba sát 5 triệu nữa canh mới được một hai phát sát thì ừ, em nằm chưa đi à, em đây đôi khi nắm gì giật đi đùa đâu bốc à thoải mái chưa Đấy, chia đi. luôn ui vãi luôn ôi rồi đi 2 triệu đi 2 triệu à? đi 2 triệu quá bố bố 2 triệu rồi ô đâu thêm 2 triệu mình vào 4 triệu mình vào 4 triệu mình vào 3 4 triệu còn 4 triệu 4 triệu 4 triệu luôn vẫn còn 4 triệu trên thôi em bỏ bắt bằng đấy chín điểm bỏ bằng bằng nghe cũng bằng nó chán này em ờ, bắt ờ, xin phán chưa đấy ông bảo ít à đấy anh bảo ít à ban đầu nó được luôn đi ít gì sợ bỏ hết chưa gì nha do anh em được vất này em không kiếm tiền à rồi phải mới chỉ đành yêu sao đây là mới bị người yêu chia tay Chào thưa Thấy nhau Bốc hiệp, anh bốc phát nó làm hơn chục cái chết Người ta bảo đen bạc đỏ tình Đỏ bạc thì chắc Người yêu chắc thôi rồi đi triệu búa theo triệu còn hai triệu bóng gái làm đông chỉ làm đông hoa chín điểm chín anh ăn thôi năm tuổi ui năm tuổi bé mình vào chơi phát dễ chơi thì giờ nó phát đến 15 Nên... triệu 15 triệu cái tiền trong nữa đấy khoảng gần ba chục cũng được anh đi triệu bằng bằng gì anh bò em bò một điểm tám điểm anh tám đi ôi tám tám đi ôi vẫn cứ đổ à một triệu à chưa được phát nào <laughs> cần gì được phát nào một khi đã vào hai khi bốc đi anh bốc đi anh bốc ăn bám rồi để kia luôn liền lắm rồi quá đâu thế anh à rồi đây nó hai triệu theo hai triệu <coughs> hai triệu à? hai triệu còn hai triệu nữa bốn triệu bốn triệu còn ba triệu nữa 4 triệu 3 triệu rồi em hỏi vào 7 triệu đúng không em là 5 triệu ừ, 5 triệu một này hai này ba này bốn này năm này năm thêm 5 triệu nữa mình gửi vào 5 triệu à, 4, 5. 3, 4, 5 này anh vào uh, ờ, 10 triệu 10 triệu theo theo một này hai ba bốn năm sáu bảy tám chín là bằng luôn thêm 5 triệu nữa Thế là mình anh vào 10 nào 10 triệu anh vào 10 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sợ nhỉ khi em 10 ờ, triệu là bằng rồi hay là 8 triệu em 10... em mới vào 5 triệu em vào 10 triệu là em vào 5 ờ, triệu 5 triệu em vào 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vẫn trên 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trên 10 triệu á 10 triệu nữa rồi Bạc to phết đi Mình hôm, là vào 15 à? triệu cơ này có cái gì mà gớm nhỉ à, mình... ôi tiền này của mình rồi của mình hết rồi 10 triệu 5 triệu rồi anh 10 triệu thêm 5 triệu thôi. đâu anh theo 15 triệu tất cả đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này còn 5 triệu nữa nên anh phải vào 15 triệu thằng ấy lên 15 triệu nên 10 triệu đúng không nên 10 triệu em còn 5 triệu đúng không anh phải vào 15 triệu mấy lại triệu rưỡi này anh bấm bằng à? ừ. ừ em là em là vào 5 triệu là bằng 5 triệu là bằng 1 2 3 4 5 6 7 tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín hai mươi Vẫn thêm 5 triệu nữa Thêm 5 triệu gì? Vẫn thêm 5 triệu nữa Mình vào tổng là bao nhiêu nhỉ? 10 triệu đúng không? Đúng rồi, 2, 10 triệu 3, 4, 5, 6, 6 triệu rưỡi À, vòng cốp rồi Móc quá, sợ gì nó Móc <laughs> có mấy nghìn đây làm gì mà hoài Mấy nghìn này 6 triệu rưỡi rồi đúng không? Đúng rồi. 3 triệu này, 3 triệu rưỡi đấy, 10 triệu đấy. 2 3 4 5. Đấy, còn người cất đi và đưa cho vợ mai đi chợ. Anh theo à? Anh cho anh lên nhỉ? Anh lên 5 triệu ấy, tổng rồi em phải vào anh vừa anh lên 10 triệu à? Hay 5 nhỉ? anh trường anh nên mấy theo anh trường theo theo theo đúng rồi mười triệu em thái nên 10 triệu hay năm thì em nên 5 triệu anh nên 5 triệu là mày phải vào 10 triệu là bằng em vào 10 triệu là vào rồi bấm bằng nhá ba bốn năm sáu bảy tám chín mười anh phải vào 10 triệu nữa bằng 10 triệu nữa rồi địt con mẹ mày nữa bố mày từ tất cũng chúng mày này tao xem chúng mày nhiều Trời thế cơ anh bấm à bấm bằng yeah. em là chỉ vào 5 triệu là bằng ừ, không? em bấm 5 triệu là bấm 1, 2, 3 Thì vẫn còn triệu rưỡi đấy 6, 7, 8, 9, 10 bằng này Chỉ còn triệu rưỡi nữa ừ. Thì, thì ừ. triệu rưỡi nữa Thế mày mày còn tiền đấy mày Đây còn đúng triệu rưỡi bấm cho anh đi, cứ bấm đi, phát vào đi rồi, Bấm đi, đưa em nhá ừ thì, thì xin cuộc đời nó là đừng gì dô để em gì dô rồi kinh nhỉ ba mười thôi bịt con mẹ mày chào tất cả anh em đang xem clip nhá thì vừa các bạn xem cái clip anh em mình diễn lại với nhau ấy thì mình đã sử dụng cái máy đánh bài này mình đã vào sân chơi và mình giành chiến thắng thì cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em tường tận những cái đồ chơi để anh em đi chơi bài ná mà anh em chơi cái gì để nó là hiệu quả nhất thì anh em cố gắng anh em nán lại anh em hết xem hết cái video giúp mình thì mình sẽ chỉ ra từng cái một để anh em hiểu hơn về nó thì khi anh em đi chơi những anh em nào dùng đồ nhiều rồi thì anh em có thể hiểu hết về đồ nhưng mà những anh em nào chưa dùng đồ anh em mới chơi anh em va vấp thì anh em chưa hiểu về đồ thì anh em xem cái video này anh em sẽ hiểu thì cái đầu tiên mình muốn nói với anh em những cái sân chơi nào của anh em đi chơi liêng hay ba cây bài cào mà anh em không đưa được bài vào Đấy, anh em không đưa được cái gì vào thì bắt buộc anh em phải lấy cái áo của bài này cái áo đổi bài này thì nó đổi bài ở đây các bạn nhìn này đây nó là cái chỗ đổi bài của cái áo đấy thì cái cây bài như này mình sẽ ấn giấu một cây bài vào đây và cái áo này nó sẽ hút bài vào đấy và nó chạy bằng pin này các bạn nhìn này đây chạy bằng pin các bạn có thể đánh được cả ngày thoải mái anh em nhé anh em đi chơi anh em đánh được cả ngày thoải mái đấy cái áo này thì các bạn mặc vào các bạn đổi bài ấn vào đây là tự động hút vào các bạn nắp pin vào là nó chạy thôi đấy rất là dễ như thế thì ván bài nào tùy hợp với anh em thì anh em có thể đổi đấy là nói về cái áo cái áo đổi bài thì nó rất là kín máy nó rất là êm cái thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó là cái kính áp tròng hai cái dụng cụ này hai cái dụng cụ cuối này các bạn nhìn đây đó là cái máy và cái kính này cái máy và cái kính này thì bắt buộc anh em phải đưa được bài vào đấy thì đây mình thử cho anh em đó là cái kính áp tròng cái kính áp tròng này là kính áp tròng 4D thế hệ đời mới đấy anh em nhìn này kính này mình bảo hành cho anh em một năm nhiều anh em cứ bảo là kính 7D nhưng thực ra nó chỉ là cái kính 4D thôi anh em cứ tâng bốc lên Đấy. trong cái hộp kính này thì khi anh em mua hàng thì nó gồm một cái gắp kính này cái gậy đỡ kính này đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đeo kính áp tròng luôn khi anh em ở nhà khi anh em ở nhà mình gửi hàng qua bưu điện cho anh em thì một là anh em gắp cái kính này ra Đó, anh em gắp cái kính áp tròng này ra anh em đặt thế này anh em đeo vào trong lòng mắt hai là anh em dán vào cái màn hình điện thoại anh em soi vào bài bên mình gửi thì là nó sẽ nhìn rõ nét các con lên luôn tí mình sẽ test cho anh em xem đấy và anh em đứng trước gương này anh em đứng trước gương anh em vạch cái mắt ra anh em tự anh em đưa vào anh em lia sang hai bên phát là tự động nó bám vào mắt của anh em đấy rất là đơn giản như thế thôi là anh em đeo được cái kính áp tròng này thì nhiều anh em có hỏi mình được cái kính này sau khi anh em nhìn nó là màu hồng như này thì đeo có lộ không thì xin thưa với anh em nhé đây nó là màu hồng thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt của anh em đấy nó sẽ ra màu đen anh em nhé vì cái lòng mắt của mình nó là màu đen cái kính thì nó sẽ không là màu hồng nữa đấy chỉ nhìn qua màn hình điện thoại là màu hồng này thôi của anh em đeo vào trong là mắt hoàn toàn xanh chín bình thường hết đấy là cái cách đeo kính áp tròng giờ mình sẽ test cái kính này cho anh em đấy, những anh em nào sân chơi anh em mới chơi mà anh em chưa có kinh tế anh em chưa đầu tư được cái máy đánh bài thì mình khuyên anh em nên mua cái kính áp tròng đấy đây là cái kẹp kính thử này và đây là bộ bài áp tròng anh em nhớ cái này là bắt buộc các bạn phải đi với bài của bên mình anh em mới chơi được đấy anh em nhìn này đấy, con này con bốn anh em này nét căng này con bốn này anh em này đấy anh em thấy chưa rất là nét anh em nhé anh em đeo kính này vào nhìn nó rất là nét đấy con này con hai này anh em này đấy cho ra nhìn như bình thường này đấy các bạn ở trên cao nhìn xuống đây nhìn được con ca này đấy anh em thấy con ca nét căng lên này con này con bảy này con này con năm này anh em này con này con quy này con này con con quy à con tám này đấy con hai này thế thì khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào và anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình thì người ta chia bài đến đâu anh em đã nhìn được cái đấy rồi anh em chơi phỏng chơi liêng chơi ba cây đều được bài cào đấy thì là anh em chưa kinh tế mình khuyên anh em nên sử dụng cái kính áp tròng này thì khi anh em chơi anh em có kinh tế rồi anh em sẽ đầu tư sang cái máy đấy cái máy này thì nó hiệu quả như nào đây là con CVK 900 đời mới này nó có hai dòng một màu đen một màu trắng đấy thì anh em thích chơi màu nào cũng được thì giờ mình sẽ tiếp thử cho anh em chơi anh em chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé đấy đây mình sẽ thử cho anh em chế độ chơi liêng này đấy, chơi liêng anh em nhé anh em có thể chơi được chế độ là báo nhà nào lớn nhất này báo cả làng từ lớn đến bé này bỏ lá đi cái lớn bỏ lá đi cái nhỏ đấy anh em đều chơi được hết anh em nhé anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình và khi đi chơi anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai đấy và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim và nghe gọi như bình thường anh em nhé đấy mình sẽ test thử cho anh em đấy anh em thấy chưa đặt bài xa gần máy đều báo hết anh em nhé đấy anh em thấy này xa gần máy đều báo này đấy máy báo mình bỏ đi hai lá thì mình bỏ đi hai lá bài mình đây là bài lớn đây là mình chơi chế độ mình làm cái còn mình chơi làm con thì mình sẽ cài đặt chế độ nằm con đấy 9 điểm là bài lớn nhất anh em nhé mình sẽ thử cho anh em chế độ nằm nằm con trước nằm cái trước xong mình sẽ tiếp sang chế độ nằm con các bạn nhé đặt bài phát máy báo ngay đấy máy báo mình bỏ đi ba lá anh em này mình bỏ đi ba lá bài mình là bài lớn nhất các bạn chơi bao nhiêu tụ cũng được đấy bài mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng máy bài tai nghe đấy, nó báo về cho anh em rất là kín tiền anh em phủ lên mặt đây và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim nghe gọi như bình thường đấy các bạn thấy máy báo bài rất là nhanh nhé đặt xuống phát là máy báo ngay này đấy, bài của mình 8 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đấy là cái chế độ làm con còn giờ mình sẽ thử sang chế độ làm cái anh em này sang chế độ làm cái anh em à, làm con máy báo mình bỏ đi 5 lá nhưng mà giờ chia từ nhà này mình là con thôi đấy thì mình sẽ chỉ bỏ đi ba lá rác thôi đó, còn ba lá đệm hai lá đệm ở đây tầm là 5 thì cái bài lớn đây là bài mình đây đó, bài mình là bài lớn nhất ok chưa anh em 8 điểm là bài lớn nhất đấy nên là các bạn đi chơi các bạn làm con hay các bạn làm cái gì các bạn cũng đều có thể chơi được nên là anh em đi vào sân chơi anh em thấy cái đồ chơi nào nó phù hợp với cái sân chơi của anh em thì là anh em đưa vào sân chơi đấy để anh em chơi đấy rất là hiệu quả anh em nhé 7 mình bỏ đi 5 này hai lá rác đệm ở đây tổng là 7 thì bài lớn nhất của mình là bài này đấy nên là anh em đi chơi anh em cứ đưa vào sân chơi là anh em giành chiến thắng thôi đấy các bạn nhé nhiều sân chơi của anh em là cài rua cơ tiếp bích đấy, anh em chơi chất nào lớn thì mình sẽ cài cho anh em chất đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ là chơi bài cào nhé chơi bài cào anh em cũng có thể chơi được hết đấy mình chơi bài cào mình sẽ chơi bán cái này mình sẽ báo nhà nào lớn nhất này nhiều anh em hỏi mình là đây anh ơi khi đặt máy này máy nó báo rồi chẳng hạn máy nó báo 4 rồi đấy nhưng khi mình bốc đi này máy nó lại báo anh em biết chưa bốc đi máy nó báo ngay báo nhà số 2 lớn mình sẽ bán cá về bài mình đây là bài lớn đấy bài của mình 7 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đây là chơi bài cào đấy, bài cào thì anh em ở trong nam anh em hay chơi anh em chơi chục tụ 15 tụ anh em đều chơi được hết anh em nhé đấy ba này bốc đi này đấy anh em thấy chưa máy lại báo cho mình nhà số 1 là nhà lớn này anh em này một này đấy bài của mình 6 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa máy bài tai nghe vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối anh em nhé một này đấy bốn là nhà lớn nhất anh em này bốc bài phát máy nó báo ngay anh em nhé nhà này sẽ là nhà lớn này anh em này 9 điểm ok chưa anh em đấy rất là chuẩn xác thì anh em nào cần cái sản phẩm này hay là anh em cần hưng hải tư vấn thêm cái gì thì anh em cứ alo cho anh hưng hưng sẽ tư vấn để anh em hiểu hơn về những cái sản phẩm này nó có những cái đồ gì để anh em đi chơi anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì anh em cứ alo cho mình để chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video